Nhân gian chính là một phòng thi lớn được bố trí cho tất cả linh hồn. Tất cả linh hồn đều dùng toàn bộ quá trình nhân sinh để tham gia vào kỳ kiểm tra. Hơn nữa kỳ kiểm tra nơi nhân gian lại có độ khó vô cùng cao, nó chắc chắn gây khó cho rất nhiều người. Vì vậy, chỉ có những người vượt trội mới có thể vượt lên, đạt được điểm cao, cuối cùng mới được lựa chọn và thăng lên. Nhân quả báo ứng là quy luật bất biến của vũ trụ nó giúp duy trì trật tự của vũ trụ, giúp chúng sinh có cơ hội thăng hoa bản thân, từ đó đạt được cảnh giới tương ứng của sinh mệnh. Thời gian gần đây có rất nhiều trường hợp gặp quả báo ngay trong đời, khiến CHOH không ít người từng không tin nhân quả cũng phải suy nghĩ lại về luật nhân quả. Vậy nhân quả báo ứng có thực sự tồn tại? Đâu mới là lối thoát thực sự của mỗi sinh mệnh? Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu bí ẩn nhân quả trong video ngày hôm nay nhân quả báo ứng có tồn tại không? Người chủ này tên là Maria Gileo đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình lá thư xin lỗi của tên trộm gửi cho cô cùng bức hình hai chai nước sốt cà chua mới. Trong bức thư, tên trộm thừa nhận rằng vài tuần trước đã lấy trộm một chai nước sốt cà chua và đã gặp phải quả báo chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, xe của hắn đã bị đâm. Hơn nữa, sau đó nghiệp lực vận khí và cuộc sống của hắn trở thành một mớ hỗn độn. Vì vậy, hắn hy vọng việc trả lại hai chai nước sốt cà chua có thể giúp hắn lấy lại vận số tốt, đồng thời không phải mang tội danh ăn trộm nữa. Cuối cùng, tên trộm không chỉ nói rằng hắn xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho người chủ nhà hàng và sự việc cũng gây ra những rắc rối cho chính bản thân cuộc sống của hắn, thậm chí hắn còn ký tên là người xấu. Cho dù tên trộm này có thể cảm giác thấy tội lỗi, nhưng người chủ nhà hàng Di Leo lại không hề để ý nhà hàng bị mất chai nước sốt cà chua. Trong 13 năm mở nhà hàng này, cô đã quá quen với việc này và không coi nó là sự việc gì quá quan trọng. Và sau cùng, trên trang Facebook của mình, cô viết rằng Gửi người trả lại hai chai sốt cà chua. Anh đã được tha thứ. Cô hy vọng tên trộm không còn cảm giác tội lỗi nữa trong câu chuyện này, có một hiện tượng kỳ lạ được gọi là báo ứng hiện thế, nghĩa là một người sau khi làm một sự việc xấu gì đó liền nhận phải báo ứng ngay trong đời này. Nhưng trong quá khứ, người xưa thường nhấn mạnh rằng ai làm điều gì xấu, đợi tới đời sau sẽ bị báo ứng. Nhưng vài chục năm trở lại đây, hiện tượng báo ứng hiện thế dường như ngày càng nhiều. Một người làm điều xấu gì đó, không cần đợi tới đời sau, mà sẽ rất nhanh xuất hiện báo ứng đằng sau điều này ẩn chứa điều bí ẩn gì? Người xưa nói, nhân tâm sinh nhất niệm, trời đất đều biết hết. Thiện ác nếu không báo, càn khôn ắt vị tư. Trong văn hóa truyền thống phương Đông, Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đều có kinh sách và điển tích minh xác về vấn đề nhân quả. Chúng ta biết rằng từ xa xưa các bậc hiền triết luôn coi việc không lừa dối là đức hạnh chính. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng bản thân làm việc rất kín tiếng, không ai biết việc xấu họ làm, nhưng thực tế họ khó có thể thoát khỏi quả báo. Cũng chính vì những lời dạy của những bậc thánh hiền và những ghi chép phong phú trong lịch sử mà người xưa không nghi ngờ gì về luân hồi và báo ứng. Chẳng qua vào thời hiện đại, bởi vì nhiều người tin vào khoa học, họ dần dần bắt đầu không tin vào những thứ mà khoa học hiện nay không thể giải thích được. Họ coi các khái niệm về nhân quả báo ứng luân hồi thành các học thuyết trong tôn giáo và họ cũng coi chúng là phản khoa học nên khi nói về tôn giáo, họ đặt tôn giáo đối lập với khoa học. Trên thực tế, mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học trong vài trăm năm qua là một vấn đề được lưu lại từ lịch sử. Mọi người thấy trong vài trăm năm trước, khi khoa học mới hưng thịnh thì tại châu Âu, rất nhiều các nhà khoa học và thiên văn học đã phát hiện ra giả thuyết cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ trong các tôn giáo là sai. Thông qua các quan sát khoa học, họ đề xuất rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ và rất hiển nhiên đây là lý luận phản tôn giáo, nên khi họ đưa ra lý luận này đã bị các tín đồ tôn giáo đương thời bức hạ. Ví dụ như nhà thiên văn học người Ý là Galileo vào thế kỷ 17, vì lúc đó kiên trì với lý luận này mà đã bị các tín đồ tôn giáo đương thời bắt và giam cầm suốt đời. Còn có nhà triết học người Ý là Bruno chỉ vì kiên trì nói ra lý luận này mà bị thiêu sống. Vì vậy, chúng ta có thể thấy, trong quá khứ người ta lấy tôn giáo để phản đối khoa học, còn hiện tại con người lại dùng khoa học để phản đối tôn giáo. Đó cũng chính là vòng tuần hoàn báo ứng, cũng là thể hiện của nguyên lý nhân quả báo ứng. Chẳng qua tới cận đại, tôn giáo và khoa học vốn từ chỗ đối lập, mâu thuẫn đã kết hợp cùng với nhau. Chúng ta có thể thấy, trong vài thập kỷ vừa qua, các nhà khoa học và y học phương Tây đã sử dụng phần lớn các trường hợp và các kết quả nghiên cứu khoa học để chứng minh hàng loạt các hiện tượng trong tôn giáo thực ra là sự thật. Bí mật của nhân quả báo ứng Gần đây, thông qua nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học của Mỹ đã phát hiện ra rằng nhân quả báo ứng được nói tới trong tôn giáo hóa ra là thực sự tồn tại. Trong một nghiên cứu, họ đã lựa chọn số lượng người khảo sát lớn, gần 10.000 người hơn nữa thời gian theo dõi cùng dài tới 9 năm. Qua thời gian theo dõi dài như vậy, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hiện tượng vô cùng thú vị, chính là những người vào thời niên thiếu từng có tiền sử phạm tội, hoặc thường xuyên bắt nạt bạn học, thông thường có tình trạng thể chất tốt hơn các bạn đồng lứa, nhưng theo thời gian thì tình trạng này cũng dần dần thay đổi. Cho tới trung niên, tình trạng sức khỏe của những người này sẽ sụt giảm mạnh và thường bị bệnh tật làm cho khổ sở, Thậm chí rất nhiều người còn bị tàn tật, tình trạng sức khỏe của họ kém xa những người bạn cùng trang lứa. Tình trạng này rất phổ biến và nó còn mang ý nghĩa điển hình. Nó đều đưa ra các kết luận tương đồng đối với các nhóm người thuộc các chủng tộc, giai tầng với thói quen thể dục khác nhau. Vì vậy, các nhà khoa học đã công bố kết quả nghiên cứu rằng làm việc thiện có thể giúp kéo dài thọ mệnh của con người và nguyên nhân của kết quả này có quan hệ chặt chẽ với thói quen sinh hoạt và thái độ sống của những người này. Các nhà khoa học trong lĩnh vực hóa học thần kinh đã phát hiện ra hiện tượng là khi con người có những suy nghĩ lương thiện và tích cực, trong cơ thể con người sẽ tiết ra chất dẫn truyền thần kinh, giúp các tế bào khỏe mạnh, các tế bào miễn dịch sẽ trở nên mạnh mẽ và người này sẽ không dễ mắc bệnh. Ngược lại, những người có tâm thái tiêu cực luôn rơi vào cảm xúc phụ diện sẽ khiến thân thể tiết ra chất độc gây nguy hại rất lớn cho sức khỏe thể chất của con người. Điều này cũng có nghĩa là khi những suy nghĩ chính diện luôn tồn tại thì hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ luôn mạnh mẽ. Nhưng khi con người có những suy nghĩ ác ý và tiêu cực thì cơ thể con người sẽ đi ngược lại hệ thống thần kinh. Khi đó, hệ thống tiêu cực của con người sẽ được kích hoạt, còn hệ thống chính diện sẽ bị ức chế, và sự tuần hoàn lành mạnh của chức năng cơ thể sẽ tự nhiên bị phá hoại. Vì vậy, người lương thiện và thành thật thường khỏe mạnh hơn, thọ mệnh thường dài hơn. Đương nhiên, có thể có những người vô thần sẽ cho rằng đây chỉ là tác dụng của tâm lý ám thị, đạo đức đều là do bản thân con người chế định, vốn không có tiêu chuẩn cố định nào. Tuy nhiên, thực tế nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng thiện ác thực sự có tần số năng lượng và đặc tính vật chất khác nhau. Ví dụ như trẻ mới sinh ra, không có quan niệm giáo hóa nào, đều có bản tính lương thiện. Còn ví như con người khi nói dối, lừa gạt người khác, dù cho biểu hiện cảm xúc có ổn định tới đâu nhưng trạng thái tâm lý sẽ xuất hiện những biến đổi không tự chủ được, hơn nữa còn có thể bị máy dò nói dối phát hiện ra. Điều này nói lên rằng cơ thể con người dường như vận hành tuân theo một đặc tính khách quan nào đó, chứ không bị thay đổi bởi trạng thái của tâm trí con người. Đó cũng chính là lý do vì sao máy dò nói dối có thể phát hiện chính xác một người có nói dối hay không. Bởi vì dù cho tố chất tâm lý của bạn có tốt tới mấy, nhưng những tư tưởng xấu có thể khiến cho thân thể sản sinh ra những thay đổi không giải thích được. Chúng ta biết rằng bản chất của vạn vật trong vũ trụ là năng lượng tất cả đều dựa vào sự vận chuyển và duy trì của năng lượng. Tất cả vạn vật tồn tại đều có một mức độ ý thức và năng lượng nhất định. Qua hơn 20 năm nghiên cứu, bác sĩ tâm lý David Hakim của Mỹ cho biết những người có vóc dáng và trạng thái tinh thần khác nhau, tần số rung động của cơ thể có sự lên xuống mạnh yếu khác nhau. Ông lập bản đồ ý thức của con người với tỷ lệ phạm vi từ 1 1000 Bất kỳ điều gì gây ra tần số rung động con người dưới 200 sẽ làm suy yếu thân thể. Còn từ tần số 200 tới 1000 khiến thân thể khỏe mạnh lên. Bác sĩ Hakim nhận ra rằng chính niệm và thiện niệm có thể tăng cường ý chí của con người, thay đổi tần số rung động của lạp tử trong cơ thể và tiến tới cải thiện thân tâm khỏe mạnh. Trong khi đó tàn niệm sẽ có thể dẫn tới tần số rung động thấp nhất, khi đó chúng ta cũng chính là đang làm suy yếu bản thân gây hại cho bản thân. Từ những nghiên cứu khoa học trên có thể thấy, thiện ác hữu báo đã siêu vượt khỏi định hướng giá trị sinh mệnh mà thuyết hữu thần đề xướng, mà là quy luật cơ sở của sự sinh tồn và phát triển toàn thể nhân loại. Những nghiên cứu khoa học này cũng đã chứng thực rằng khía cạnh niềm tin vào thiện ác hữu báo của người xưa không phải là những ngu kiến và tư tưởng phong bế, mà thực ra là cách nhìn cơ bản của phần lớn người thời đại đó đối với sinh mệnh. Hơn nữa, về vấn đề này, cổ nhân còn tiến thêm một bước khi đưa ra thuyết thiên nhân cảm ứng. Thiên nhân cảm ứng là gì? Trong nguồn gốc vũ trụ học hiện đại, rất nhiều học giả đều cho rằng vũ trụ đến từ một điểm kỳ dị, gọi là trạng thái hỗn độn tiên thiên, cũng là trạng thái sơ khởi của vũ trụ, gọi là vô cực. Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng. Điều mà Lão Tử giảng gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nếu như vũ trụ được hình thành từ một vụ nổ lớn, vậy thì lúc sơ khởi của vạn vật trong vũ trụ đều là một bộ phận nhỏ bên trong cùng loại vật chất, giữa chúng có tồn tại một mối liên hệ nào đó. Mà con người lại là anh linh của vạn vật, tự nhiên sẽ là một bộ phận của vũ trụ, được gọi là thiên nhân hợp nhất, trong triết học cổ đại phương Đông có tư tưởng về thiên nhân cảm ứng, cơ sở cho lý luận này chính là thiên nhân hợp nhất. Người xưa cho rằng đạo trời và đạo làm người, tự nhiên và nhân tạo là hợp nhất. Nếu như con người phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, chắc chắn sẽ gây ra các loại thiên tai nhân họa. Tư tưởng thiên nhân cảm ứng được đề xuất từ đồng trọng thư thời Tây Hán, Trung Quốc, đem con người so sánh với trời, trời có gì thì con người có cái đó. Thiên nhân là tương thông với nhau, đưa mọi thứ ở nhân gian nói thành ý chỉ của thượng thiên, là an bài có mục đích của thiên thượng. Đồng Trọng Thư cho rằng tất cả hành vi của con người sẽ cảm ứng thiên thượng, có ảnh hưởng tương tự tới nhau, làm việc tốt sẽ nhận được thiện báo, làm việc ác sẽ phải chịu ác báo. Con người là một bộ phận của vũ trụ. Vũ trụ quan thiên nhân hợp nhất do các nhà hiền triết tạo ra, vốn đã có nhận thức rất cao đối với tính thống nhất của vũ trụ và nhân sinh. Còn trong Phật gia lại càng có cái nhìn thấu triệt về hiện tượng vũ trụ này. Thuyết nhân quả của Phật gia Chúng ta biết rằng thế giới là vật chất, tất cả mọi vật chất trong vũ trụ đều ở trong sự phát triển và thay đổi không ngừng, mà sự biến đổi vận động của vật chất là có quy luật, đây là quy luật vốn có của vũ trụ. Nói một cách chính xác, Nhân quả báo ứng chính là luật của vũ trụ, bởi vì nó cũng là hiện tượng vận động vật lý vốn có của vũ trụ, không thể tùy ý thay đổi. Phật gia giảng nhân quả báo ứng không sai chút nào. Đây là sự khẳng định về tính hợp lý và chuẩn xác rất cao của nhân quả báo ứng. Nhưng tại sao xã hội càng phát triển, khoa học càng tiến bộ, con người lại càng ngày càng không tin vào nhân quả? Lẽ nào có rất nhiều người không sợ phải chịu báo ứng Thực ra kẻ vô tri thì không sợ, người không sợ báo ứng là bởi vì họ không tin những điều này, họ cho rằng không có nhân quả báo ứng, nên vì sao phải hành thiện, vì sao không làm việc xấu, ác. Vì vậy mới có rất nhiều người mà không có sự ước thúc về tư tưởng, hành vi, muốn gì làm đấy, không tính tới hậu quả. Cần biết rằng một người tin tưởng sâu sắc vào nhân quả thì tuyệt đối sẽ không làm những việc hung ác bởi họ sẽ sợ sự bình luận và chỉ trích của người khác và họ cũng sợ phải chịu báo ứng và ác quả gặp phải trong tương lai. Nhưng người không tin vào nhân quả lại không có tâm kính sợ và sám hối. Họ không tin vào đời sau và nhân quả, nên làm việc xấu mà không kiêng sợ gì, chỉ cần không bị phát hiện ra là được. Họ chỉ để ý tới cái lợi trước mắt mà không suy xét cho tương lai. Vì thế có vẻ như kẻ không tin nhân quả càng nhiều thì các vấn đề xã hội sẽ ngày càng nghiêm trọng. Nói một cách đơn giản, sự tuần hoàn và phép tắc của luật nhân quả chính là phương hướng vận hành và điểm kết thúc cần quay trở lại điểm bắt đầu. Nói cách khác, chính là đến từ đâu sẽ quay trở về đó. Lấy ví dụ về boomerang, càng có thể nói rõ điểm này. Boomerang là một công cụ săn bắt của người thổ dân Úc cổ đại. Nó được làm từ thanh gỗ, khi săn bắt thì ném thanh boomerang đi, dù là ném đi theo hướng nào, cũng không quan trọng sử dụng lực lớn ra sao, boomerang đều cuối cùng quay trở lại đúng về tay người ném. Qua nghiên cứu hàng không hiện đại nhận định rằng, một trong những quy luật cơ bản của vũ trụ là sự tuần hoàn, là sự quay vòng lặp lại nhiều lần theo vòng tròn hoặc bầu dục. Nó giống như sao chổi Halley cứ mỗi 75 phải quay trở lại Thái Dương hệ nó quay quanh trái đất rồi sau đó lại bay hướng tới Thái Dương hệ. Mặt trời cùng với các vì sao quay quanh trung tâm của giải ngân hà, phải mất hàng chục tỷ năm thời gian của trái đất để hoàn thành một vòng tròn đầy đủ và cuối cùng lại quay trở lại. Giải ngân hà xoay quanh một trung tâm lớn hơn, cứ theo thứ tự như thế, vô cùng vô tận. Dù nói như thế nhưng rất nhiều người vẫn nghi ngờ sự tồn tại của nhân quả báo ứng bởi vì họ thấy trong hiện thực cuộc sống rất nhiều người tốt không những không nhận được quả báo tốt mà ngược lại còn bị lừa dối, bắt nạt, hơn nữa lại còn không được sống thọ. Trong khi đó, những kẻ làm điều ác lại có thể sống tiêu diêu, tự tả. Điều này phải giải thích như thế nào? Tại sao có người tốt không được báo đáp, kẻ ác không phải chịu ác báo? Rất nhiều người vì điều này mà nghi ngờ hoặc không tin vào nhân quả báo ứng Họ cảm giác trong cuộc sống hiện thực có rất nhiều ví dụ về người tốt không được đền đáp, kẻ ác lại không bị ác báo. Nhưng thực ra, luật nhân quả cũng rất phức tạp, trong đó chúng ta có thể tổng kết ra một số hình thức biểu hiện. Một nhân nhiều quả, cùng nhân khác quả. Để chỉ một loại nguyên nhân đồng thời có thể dẫn tới nhiều kết quả. Một quả nhiều nhân, cùng quả khác nhân để chỉ một loại kết quả là do nhiều loại nguyên nhân đồng thời khởi tác dụng. Nhiều nhân nhiều quả, nhân quả phức tạp, để chỉ nhiều loại nguyên nhân dẫn tới nhiều loại kết quả. Khi hiểu rõ tính phức tạp của nhân quả báo ứng, chúng ta hãy thử nhìn lại vấn đề tại sao đôi lúc người tốt lại không nhận được đền đáp, kẻ ác lại không phải chịu ác báo và sẽ có sự lý giải tốt hơn. Thực ra nó chỉ là biểu hiện của một hiện tượng mà thôi. Có lúc người tốt không được báo đáp, rất có thể là bởi vì thời điểm họ được đề đáp chưa tới và ở một phương diện khác, mặc dù hiện tại họ làm việc tốt, nhưng rất có thể nửa đời trước hoặc kiếp trước họ đã làm rất nhiều việc xấu, nên đúng vào hiện tại họ phải nhận ác báo, hoặc là ác báo vẫn kéo dài tới hiện tại mà chưa kết thúc. Vì vậy, bề ngoài thì biểu hiện như là người tốt không được báo đáp. Tương tự, có những người làm rất nhiều việc xấu, nhìn thì như họ sống rất tiêu diêu, thậm chí còn thăng quan, phát tài. Rất có thể nguyên nhân là bởi thời gian họ phải chịu ác báo vẫn chưa tới và mặc dù đời này hoặc hiện tại họ đang làm điều ác nhưng trước kia hoặc đời trước họ đã từng làm một số việc tốt nên đúng vào hiện tại họ đang nhận được báo đáp hoặc thiện báo của họ vẫn đang kéo dài tới hiện tại mà chưa hết vì thế mới xảy ra giả tượng người ác không phải chịu ác báo có một câu nói khá thú vị. Nhân gian chính là một phòng thi lớn được bố trí cho tất cả linh hồn. Tất cả linh hồn đều dùng toàn bộ quá trình nhân sinh để tham gia vào kỳ kiểm tra. Hơn nữa kỳ kiểm tra nơi nhân gian lại có độ khó vô cùng cao, nó chắc chắn gây khó cho rất nhiều người. Vì vậy, chỉ có những người vượt trội mới có thể vượt lên, đạt được điểm cao, cuối cùng mới được lựa chọn và thăng lên. Có những người luôn muốn kỳ thi này trở nên dễ dàng hơn và nói rằng nhân quả đều báo ứng ngay tại đời này thì tốt biết mấy, để mỗi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mọi người thử nghĩ, nếu như trên thế giới tất cả những ác quả con người gây ra đều lập tức nhận phải báo ứng, vậy thì tất cả những thiện nhân con người làm trên thế giới này cũng đều được báo đáp ngay trong đời. Nếu như ai ai cũng đều có thể hiểu rõ và tin tưởng sâu sắc rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo mà là chưa tới lúc, vậy chẳng phải giống như biến thành một kỳ thi được mở sách sao? Vậy kỳ thi và sự lựa chọn đối với các linh hồn nơi nhân gian này chẳng phải quá dễ dàng sao? Nó chẳng phải đánh mất đi ý nghĩa của việc rèn luyện và lựa chọn đối với linh hồn sao? Hơn nữa, điều này đối với những linh hồn thực sự ưu tú cũng không công bằng. Trong thiên đạo có một câu nói rằng, nếu như thế giới này không phải là đen trắng điên đảo thì nó có còn được gọi là nhân gian không? Nó chẳng phải sẽ được gọi là thiên quốc sao? Đồng thời Phật cũng giảng về chúng sinh điên đảo, vì vậy nếu bạn có thể làm được không điên đảo thì bạn chính là Phật, Bồ Tát rồi và chắc chắn có thể vượt qua kỳ thi nơi nhân gian một cách dễ dàng, đạt được thành tích ưu việt. Quay trở lại câu chuyện mở đầu về tên trộm chai nước sốt cà chua bị gặp báo ứng ngay lập tức, nếu chúng ta quan sát kỹ sẽ phát hiện rằng nó không giống với điều chúng ta thường nghe nói tới về gặp phải quả báo vào đời sau. Vài chục năm qua, hiện tượng báo ứng ngay trong đời ngày càng nhiều. Chỉ cần chúng ta tra trên mạng sẽ thấy rất nhiều những tin tức về nhân quả báo ứng. Từng có người tu hành chia sẻ rằng, thông thường những người tu hành có tố chất, thực ra họ có công năng, họ có thể nhìn thấy được quá khứ và tương lai của người khác, cũng chính là kiếp trước và kiếp sau. Nhưng gần đây cũng có tình huống giải đáp được vấn đề tại sao ngày càng có nhiều người gặp phải báo ứng ngay trong đời. Họ nói rằng họ phát hiện ra vài chục năm trở lại đây, càng ngày càng có nhiều người mà họ không thể nhìn thấy kiếp sau, cũng chính là có nhiều người không có kiếp sau. Ví dụ, họ nhìn thấy bức tranh của kiếp sau giống như những hình ảnh trên TV, nhưng có nhiều người mà bức tranh kiếp sau là trống rỗng. Vậy nếu như không có người hoàn trả nợ ở kiếp sau,